Chào mừng tất cả quý vị và các bạn với các video của điện máy Cường Linh cũng như là cơ khí tiện thành. Thì hôm nay ờ, trước mắt bà con đây là cái dòng máy ép cắm viên, ờ, những cái dòng máy ép cắm viên ờ, đấu đầu trực tiếp do bên điện máy Cường Linh cũng như cơ khí tiện thành sản xuất. Thì cái dòng S1 cắm ép cắm viên mà đấu đầu trực tiếp này nó sẽ có hai dòng như sau là dòng S150 và dòng S160. Đấy, thì là cái điểm khác biệt giữa cái dòng S150 và dòng S160 này đây thì là cái dòng S150 bên này thì nó sẽ chạy hai quả lô, còn cái dòng S160 bên này thì nó sẽ chạy ba quả lô. Đấy là cái điểm khác biệt rõ ràng nhất của hai cái dòng máy ép cắm viên này Thì à, bên hôm nay bên Điện Máy Cường Lên cũng như cơ khí tiện thành có chuẩn bị cho bà con một ít cám đây để à, test thử cho bà con cái máy à, làm cám viên thì cái hiệu quả cũng như là à, viên cám ra như thế nào để bà con có cái nhìn trực quan để mình có thể phục vụ cũng như là đánh giá cái độ hiệu quả để phục vụ trong chăn nuôi của bà con Đấy thì ở ờ, ờ, đối với cái phần cắm này nó đã được pha trộn cho bà con rồi có rau có ngô hoặc là có những cái phần cắm bột rồi. Đấy còn sau đây điện máy Cường Linh cũng như cơ khí Thượng Thần xin giới thiệu qua cho bà con cái dòng máy ép cắm viên luôn. Đấy trước tiên là cái dòng máy ép cắm viên S160 thì nó sẽ chạy ba quả lô, còn lại ờ, hộp số cũng như là phần motor, công suất motor các thứ nó sẽ giống nhau. Đấy thì là motor thì vẫn là chạy motor ba kỳ rưỡi hết cho bà con nhé Đấy thì có hai dòng motor như thế này, motor toàn phát hoặc là motor trần hướng đạo thì hiện tại ờ, bà con đang ưa chuộng cái dòng motor của Trần Hưng Đạo như thế này đây thứ nhất là nó sức khỏe và thứ hai là cái độ bền nó cũng ờ, rất là tốt nên là bà con vẫn ưa chuộng cái dòng máy Trần Hưng Đạo còn nếu như bà con nào cần có nhu cầu lắp motor toàn phát thì bên điện máy Cường lên vẫn có thể cung cấp cho bà con cái dòng motor toàn phát này đấy là tùy theo mức độ sử dụng của bà con Đấy còn máy thì nó sẽ ờ, cái dòng S160 và S150 bên điện máy cường lên đấu đầu trực tiếp này thì nó sẽ đặc điểm đặc biệt là nó không có dây cu loa và cái uh, cấu tạo của nó rất gọn và nhẹ Đấy thì nó chỉ có ờ, kích thước là rơi vào tầm độ 80 Và bề ngang của nó sẽ rơi vào độ tầm 20 Đấy và cao thì nó sẽ rơi cái tính vào cả cái phếu nữa thì nó cũng có tầm 80 luôn Đấy thì nó rất gọn ờ, so với cái dòng máy dây loa Và cái công suất cũng như là cái độ khỏe của máy thì nó sẽ tốt hơn cái dòng dây loa bởi vì là nó truyền động trực tiếp và không qua dây loa thì nó sẽ là 100% công suất motor nó quay bao nhiêu thì nó sẽ uh, chuyển qua phần hộp số bấy nhiêu Đấy cái nhược điểm của cái máy S1 ờ, cái đấu đầu trực tiếp như thế này thì bà con sẽ lo ngại về cái phần motor. Đấy, nếu như mà nó kéo quá tải thì nó có bị hư hỏng về phần motor không? Đấy là câu hỏi của bà con thường gặp. Thì bên điện máy Cường Liên xin giải đáp luôn cho bà con thì cũng đã đấu sẵn cho bà con cái automat đây rồi đấy thì automat tự động ngắt điện đây thì nó sẽ gặp vấn đề gì về điện hoặc là vấn đề gì motor nó sẽ tự động nó ngắt cái automat tự động này thì bà con cực kỳ yên tâm về cái vấn đề thắc mắc đấy thì là nếu như mà nó có gặp cái trường hợp nó quá tải thì motor nó có ảnh hưởng gì không thì uh, tất nhiên nó sẽ là không đấy thì đã được uh, tính toán trước cho bà con rồi đấy còn máy thì uh, toàn bộ có trọng lượng rơi tầm độ hơn 70 cân tầm tầm 70 cân thì bà con uh, di chuyển uh, trong vòng bốn bánh xe này nó cũng khá là dễ dàng thôi Đấy còn về phần hộp số cũng như là các thứ thì bà con cũng có thể thấy nó được đúc bằng gang như thế này đây, dài dặn và chắc chắn. Chỗ này là chỗ để bà con đổ nhớt nhá. Đấy về đến nơi thì bà con đổ vào đây một lít 6. Thì khi mà đưa máy về thì chưa có nhớt đâu thì bà con chú ý mình đổ cái phần nhớt này vào để cho máy nó hoạt động trơn tru. Và trong cái thời gian sử dụng lâu dài thì bà con vẫn phải thay nhớt cũng như là kiểm tra nhớt định kỳ. Đấy còn bên dưới này là cái lỗ để bà con xả nhớt này. Đấy tất cả đã được à, làm sẵn cho bà con như thế này rồi, cực kỳ là đẹp, cực kỳ là chắc chắn đấy con máy đây là cái phần quan trọng nhất của máy này đây tắt cái motor này đầu nối này còn cái phần quan trọng nhất của máy là phần hộp số và cái phần đầu nghiền đây phần đầu nghiền này nó sẽ có phếu như thế này một cái phếu này nó rơi khoảng tầm đường kính khoảng tầm 40 phân và cái lòng phếu thì nó khoảng độ tầm 15 phân đấy thì bà con có thể nhấc ra này đấy cắt gọn như thế này đây đấy bên trong thì khi mà đưa ra như thế này bà con sẽ thấy rõ bao quả lô đây đấy trên bao quả lô này thì uh, có ba con ốc màu đen đây ờ, khác biệt đây thì bà con ờ, tự hỏi đây là cái ờ, tác dụng gì thì ở đây thì nó sẽ là giúp bà con để tăng cái phần uh, siết cái phần quả lô xuống cái mặt sàng tại nguyên lý hoạt động của nó thì nó sẽ quay mặt sàng và cái quả lô khi mà nó chạm với cái mặt sàng thì nó sẽ giúp quả lô quay đấy khi mà quả lô quay thì nó có những cái phần cám nó ép vào cái phần khe rãnh này nó cứ ép đi ép lại ép đi ép lại để nó đùn cái phần cám viên xuống những cái phần lỗ này đấy lỗ ở sàng thì cũng đã được khoan vát đây bà con có thể thấy này đấy nó khoan kiểu kiểu lòng chảo thì nó sẽ ép chặt cái vân cám xuống đấy còn uh, con ốc này cực kỳ là quan trọng bà con uh, siết nó vừa phải hoặc là nếu như bà con khi mà sử dụng mà ép bên cám nó không ra ra không được chặt thì bà con có thể siết chặt vào để cho nó ra chặt hơn đấy, thì là ở phụ thuộc vào ba con ốc này đấy, trên mỗi ba con ốc này nó sẽ có một con ốc khóa ở dưới cùng thì khi bà con đã đạt được cái độ cám nó ra đều đẹp rồi thì bà con ờ, khóa các những con ốc trắng ở ngay phía bên dưới này đây Đấy, còn khi mà bà con ờ, có nhu cầu tháo sàng hoặc là vệ sinh sàng thay sàng thì mình sẽ sáo ờ, những con ốc trắng ở phía bên dưới này có 6 con đây thì mình sẽ sáo bốn bên đây ba bên Đấy còn đối với dòng S150 thì nó sẽ hai lô thì bà con chỉ có hai con thôi và bên dưới thì nó sẽ có bốn con. Thì bà con tháo ra, tháo ra và trực tiếp thay sàng được, thay sàng thay quả lô. Đây, thay quả lô, bảo dưỡng quả lô. Đấy là thời gian lâu dài thì bà con cũng có thể uh, thời gian lâu dài của bà con cũng có thể uh, sử dụng để tháo tháo sàng kiểm tra sàng. Đây, còn đây là cái phần phếu ra của máy này phần phếu ra của máy thì nó sẽ có chiều dài tầm đầu 40 phân 30 40 phân thì bà con có thể điều chỉnh được cái góc ờ, góc nghiêng của cái phần uh, chỗ ra cám này đấy cũng như là có cái phần dao cắt đã được bố trí sẵn cho bà con ở đây rồi điều chỉnh viên cắm ngắn viên cắm dài để ở đây Đấy, còn đi theo máy thì nó có uh, sẽ có một cái sàng 4 ly ở trong máy rồi thì ngoài ra bà con có nhu cầu lấy thêm sàng hai ly rưỡi 3 ly, uh, ờ, 4 ly, ờ, uh, 6 ly, uh, 5 ly, 6 ly, uh, 8 ly thì có thể liên hệ bên điện máy cường lên tất cả là đều có sẵn cho bà con nếu như bà con có nhu cầu để sử dụng thêm sàng Đấy, còn đi theo máy thì được tặng thêm một cái phần cờ lê 17 và 14 như thế này đây để cho bà con có thể uh, tháo mở sàng cũng như là bảo trì bảo dưỡng máy thì là nó sẽ có một cái cờ lê 17 và 14 đi kèm cho bà con đây đấy còn máy thì sử dụng điện 220 nhé Còn thông báo qua giá cho bà con cập nhật cái phần giá bán luôn khá là quan trọng Cái phần giá bán của cái máy S150 và dòng S160 đời mới của điện máy Cường lên sản xuất Thì nó đang có giá rất là ưu đài luôn Cái dòng S150 nó chỉ rơi vào tầm độ 7 triệu 200 nghìn Đấy là bà bà con đã có một con máy ép cám cực kỳ tốt như thế này rồi à, Sản xuất cám ờ, một giờ từ 100 đến 2, 150 kg Đấy là cái dòng S150 Còn đối với dòng S160 này nó đang có giá khá là tốt là 8 triệu uh, đồng à, Đấy tất cả đã được hỗ trí hỗ trợ à, tiền cước vận chuyển về tận nơi cho bà con đấy là đối với bà con ờ, ở xa đấy còn nếu như bà con ở gần thì à, có thể qua trực tiếp ờ, công ty để thử máy cũng như là kiểm tra máy còn cái dòng S160 thì nó sẽ có công suất lớn hơn cái dòng S150 từ 15 đến 20 cân trên một giờ Đấy thì bà con có thể cân đối để mình lựa chọn cái máy nào cho nó phù hợp với là cái nhu cầu sử dụng của bà con Đấy còn sau đây là video ép thử uh, cám chăn nuôi uh, những viên cám của cái dòng S150 Còn cái dòng S160 thì cũng đã có video ở trên uh, ở trong kênh rồi bà con có thể qua kênh để tham khảo Đấy còn sau đây thì uh, bên Điện Máy Cường Linh sẽ ép thử cho bà con thấy được cái hiệu quả của cái dòng máy S150 này À, xin chào tất cả quý vị các bạn đã quay trở lại với kênh video của cơ khí Thịnh Thành cũng như là cơ sở sản xuất cung cấp các loại dòng máy nông nghiệp mini điện máy cường linh à, Thì ờ, chúng tôi sẽ bây giờ chúng tôi sẽ trực tiếp test cái dòng máy ép cắm viên S150 Để bà con có thể thấy được cái hiệu quả thực tế của nó trong đời sống như thế nào à, Thì như bà con cũng có thể thấy là một bạn à, nhân viên bên chúng tôi đang còn trực tiếp thực hiện công đoạn trộn cám Thì cám sẽ gồm các cái nguyên liệu như là trấu ngô rồi là à, các cái loại cám bột hay là ngô hạt hay là lúa thóc có thể là thêm cả rau củ nữa nha bà con thì à, bây giờ chúng tôi sẽ trực tiếp test luôn máy ép cắm viên S150 con có thể thấy là khi bạn à, cầm một cái xẻng bạn rút vào thì nguyên liệu ngay lập à, tức nó đã chảy ra nguyên liệu tám viên như thế này 100% nhưng mà theo tôi đo nhiệt độ thì ờ, khi cám viên cám được ép thì nó sẽ sinh ra nhiệt từ 70 ờ, ờ, đến 80 độ C nha bà con cho bà con trong vòng một năm một cái dòng motor một tổ số cho bà con motor thì bên chúng tôi sử dụng motor trần hưng đạo hoặc là motor toàn phát motor cho đồng một trăm nghe con nghe tiếng máy quay thì rất là êm đây là một ờ, số cá cũng như là một số nguyên liệu ờ, nguyên liệu hết và bà con ờ, lấy xẻng xúc vào thôi à, sau đó để máy hoạt động và chạy ra như thế cái thứ mà rẻ tiền rồi không ờ, dùng đến tận dụng tối đa nhất và tạo ra các cái viên cá viên thì các viên cá viên này thì ờ, rất là thơm nha bà con viên cá nó rất là thơm đấy viên cá rất là thơm cắn rất là cứng chắc như này ạ viên cá này rất là cứng chắc luôn cứng như là cám cò luôn nha bà con với cái dòng máy này thì bà con ép cám ra có thể phơi thêm ờ, một vài nắng thì có thể bảo quản từ 2 đến 3 tháng được nha bà con cầu vui lòng liên hệ trực tiếp vào số điện thoại chúng tôi để trên góc màn hình hoặc kết bạn vào Zalo. Chúng tôi sẽ gửi các cái mức báo giá cũng như là nhận địa chỉ để gửi máy về cho bà con và một lần nữa xin cảm ơn tất cả quý vị các bạn cùng toàn thể bà con đã quan tâm cũng như là theo dõi video của kênh video chúng tôi và xin thân ái chào tạm biệt bà con.